Kính chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Học online hay học trực tuyến, nó không phải là cái tên gọi quá xa lạ mà nó đã trở nên gần gũi, thân thuộc với học sinh hơn bao giờ hết. Ngày nay, ngoài học trên trường, học trên lớp ra, học sinh sẽ có nhiều thời gian để có thể tự ôn luyện và học tập tại nhà. À, và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của học sinh cả nước, toliha.vn ra đời nhằm cung cấp những bài giảng, đưa những video và đặc biệt hơn nữa là giúp cho à, tất cả các học trò trên cả nước trả lời những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến những môn toán, lý, hóa, văn từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Môn ngữ văn từ lâu đã có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Chưa kể, nó đóng vai trò quan trọng à, trong chương trình trung học phổ thông cũng như là trong các kỳ thi Nhận thấy tầm quan trọng đó, cô giáo Diệu Thu ờ, mong muốn lan tỏa những bài giảng của mình đến nhiều bậc phụ huynh, đến các em học sinh hơn nữa. Cho nên cô đã thiết kế các khóa học, các video bài giảng, các tư liệu, các bài giảng với cái phương pháp mà do cô à, đã qua trong quá trình học hỏi, nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo ra, học văn bằng sơ đồ tư duy, học văn bằng công thức nhằm giúp tất cả các con có thể lĩnh hội chiếm lĩnh kiến thức một cách dễ dàng nhất. Với các khóa học của bậc trung học phổ thông, khóa học văn lớp 10, lớp 11 và lớp 12, để đăng ký học cùng cô giáo Thị Thu, các bạn học sinh chỉ cần truy cập vào website toliha.vn. Sau đó sẽ ra các giao diện các khóa học khác nhau và sẽ có những cái phần video xem trải nghiệm. Các bạn học sinh nếu như à, mong muốn cô giáo Diệu Thu đồng hành cho năm học tới thì đừng quên ngần ngại hãy truy cập vào toliha.vn để cùng các thầy cô giáo à, ở đây ôn luyện cho các bạn học sinh giảng dạy và giúp cho các bạn học dạ. sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới nhé. À, cô giáo Thị Thu luôn, mong muốn được đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh để giúp tất cả các em có thể chinh phục kỳ thi cán đích một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng gần nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em học sinh.